Mỗi căn có diện tích từ 500m2 đến 2.800m2. Giá bán từ 2,5 tỷ đến hơn 10 tỷ đồng trên một căn. Ngoài rải thớ quan trọng là có được cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và đồng bộ của một khu đô thị phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ cực nhanh. Khu biệt thự còn có vị trí xây dựng tuyệt hảo Wittenland có được một không gian sống thoáng mát bình yên bởi bao quanh là triền dốc thung lũng và dòng sông Thị Tính Hiền hòa kết nối với sông Sài Gòn. Với địa hình như thế đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho việc thiết kế và xây dựng các khu biệt thự nơi đây. Tùy theo từng đặc điểm, vị trí sẽ có lối thiết kế từng căn có kiểu dáng, kiến trúc mang nét sáng tạo khác nhau. Dự án có mật độ xây dựng thấp, chỉ chiếm 19%, nhằm dành phần lớn diện tích còn lại để thiết kế mảng xanh các khu du lịch dịch vụ công cộng giải trí thương mại điểm đặc biệt của dự án chính là hồ tự nhiên rộng 2,3 hecta là điểm nhấn cho toàn khu góp phần tạo mỹ quan và điều hòa nhiệt độ bên cạnh đó đã tạo ra những tiện ích cao cấp của một khu resort phục vụ tốt cho nhu cầu an sinh Westland còn xây dựng hàng loạt các dịch vụ công cộng giải trí thương mại hiện đại với chất lượng cao như hồ điều hòa, nước luân chuyển, sân bóng đá mini, sân tennis và hồ bơi có mái che. Quảng trường, các khu nhà hàng, trung tâm mua sắm, đặc biệt là nhà hàng thế tạ ngay trên mặt hồ. Ngoài ra, xung quanh khu vực của dự án Victorland đang hình thành các khu tiện ích cao cấp như bệnh viện, siêu thị, trường học, làng đại học và đang được đầu tư xây dựng với quy mô lớn. Victorland